sự nhiều khi muốn nhắn tin nhưng máy hết tiền người yêu em hỡi em ở đâu mau bơm tiền đến Em ơi chuyển khoản nhé Mình ơi đọc số tài khoản đi Anh bắn sang luôn đây này Hôm nay mùng 8 tháng 3 em được tặng quà là một hộp cao su Cái giày em để tặng thầy U Mà cái nhỏ nhỏ em cho thằng Kun nó xài dần nhé anh có số tài khoản chưa sao chảy máu thế